Trang Minh, Hello, 0868 501 1195. Các bạn về dòng xe 1 tấn nâng cao 2 mét. Thì hiện tại mình đang có ba chiếc xe của ba thương hiệu khác nhau cũng như là hai chiếc xe cơ và một chiếc xe bán tự động. Sau đây thì các bạn hãy cùng xem xe với cả mình nhé. Xin chào, hiện tại thì mình sẽ quay với các bạn về chiếc xe bán tự động ở bên mình nhé Bán tự động là dòng xe uh, di chuyển bằng cơ và nâng hạ thì bằng điện xe rất là phù hợp với cả những nhà xưởng nào cần công suất hoạt động lớn tuy nhiên là vẫn chưa muốn đầu tư nhiều trong ờ, vấn đề về xe nâng ngoài ra thì uh, dòng xe này thì rất là nhỏ gọn có thể phù hợp với cả các kho xưởng nhỏ đây là chiếc xe của thương hiệu Fosan ờ, điện cắm là 220V và đây là mặt điều khiển của xe trên này thì sẽ có hiển thị về uh, vôn uh, thời gian hoạt động của xe thì thời gian hoạt động của xe hiện tại mới là một tiếng và ở phần phía dưới thì sẽ là vạch của báo hoạt động pin uh, chiếc xe này thì ờ, pin hoạt động rất là lớn có thể đến 4 đến 8 tiếng một ngày tùy mức độ sử dụng của bạn uh, các bạn lưu ý là cần sạc đầy pin trước khi sử dụng nhé uh, nếu như mà pin đến khoảng tầm 20% thì các bạn nên uh, sạc pin để có thể uh, có được cái sự vận hành xe tốt nhất Đây là công tắc tổng các bạn có thể ấn stop hoặc là kéo lên để có thể hoạt động Càn gật thì hoạt động rất là đơn giản Các bạn có thể kéo càn gật kéo lên thì chiếc xe nó sẽ đi lên phía trên Và chiếc xe này thì cao được là một tấn nâng cao 2 mét Nhờ trục thủy lực và cấp nối với cả điện Đây là khi mà xe lên đến chiều cao tối đa của xe à, thì các bạn có thể uh, di chuyển trong quá trình mà sắp xếp hàng hóa bằng thanh gạt này rất là dễ dàng ngoài ra thì phần ở phía dưới thì sẽ có một chiếc phanh phanh thì sẽ giúp các bạn uh, cố định lại trong trường hợp mà kho dốc hoặc là cần phanh giữ lại đột ngột ở phần phía dưới thì chính là bánh xe PU hoặc lõi thép dòng Fosa này thì ờ, được ờ, đánh giá là có cao cấp hơn các dòng Newly ở trên thị trường và được mọi người cũng tìm kiếm khá là lớn ờ, Dòng xe Fosan thì ở Trung Quốc thì cũng là một trong những cái dòng xe được nổi tiếng được các kho xưởng nhà máy vận Trung Quốc thì cũng là một trong những cái dòng xe được nổi tiếng được các kho xưởng nhà máy vận dụng và tin dùng Phía bên cạnh mình, phần phía bên cạnh này chính là dòng xe tay cơ của Fosan cùng với cả thương hiệu của dòng xe này. Hiện tại thì Fosan được uh, biết đến bởi vì màu sắc của xe rất là nổi trội bởi vì màu sơn vàng và được uh, sơn bằng màu đen nhám đây các bạn đây là màu sơn xe nha các bạn thì uh, để tránh các cái hàng giả hàng nhái ở trên thị trường thì đây cũng là một trong những cái cách để có thể phân biệt được về màu sơn cũng như là um, ngoài ra thì về các cái phần mối nối của xe thì cũng rất là ít xe rất ít mối nối đây là phần phía trước Hiện tại thì tất cả các hàng hóa ở bên mình thì cũng đều có đầy đủ CO, CQ, giấy đăng kiểm nếu như mà các bạn có cần yêu cầu. Bên mình cũng có nhận để ờ, xuất hàng vào những cái khu chế xuất nha các bạn. Đây là kết cấu của xe thì các bạn thấy là ở bên cạnh này thì sẽ có hai tay cầm của xe. Ngoài ra thì sẽ có cần gạt đạp. Mỗi lần đạp thì mình sẽ đạp trung bình lên được um, 2 cm. bánh xe của Fosan thì luôn luôn to hơn so với dòng xe của Newly nha các bạn Bánh này là bánh nó ni lông Hiện tại thì bánh ni lông thì có thể phù hợp với tất cả các loại uh, mô hình môi trường từ trong nhà lẫn ngoài trời và có thể làm việc được tốt ở trong môi trường ở ngoài trời và những cái nơi mà có nước Phần phía bên cạnh này chính là dòng xe tay cơ của Fosan cùng với cả thương hiệu của dòng xe này Hiện tại thì Fosan được uh, biết đến bởi vì màu sắc của xe rất là nổi trội bởi vì màu sơn vàng và được uh, sơn bằng màu đen nhám đây các bạn đây là màu sơn xe nha các bạn thì uh, để tránh các cái hàng giả hàng nhái ở trên thị trường thì đây cũng là một trong những cái cách để có thể phân biệt được về màu sơn cũng như là um, ngoài ra thì về các cái phần mối nối của xe thì cũng rất là ít xe rất ít mối nối đây là phần phía trước tại thì tất cả các hàng hóa ở bên mình thì cũng đều có đầy đủ CO, CQ, giấy đăng kiểm nếu như mà các bạn có cần yêu cầu. Bên mình cũng có nhận để ờ, xuất hàng vào những cái khu chế xuất nha các bạn. Đây là kết cấu của xe thì các bạn thấy là ở bên cạnh này thì sẽ có hai tay cầm của xe. Ngoài ra thì sẽ có cần gạt đạp. Mỗi lần đạp thì mình sẽ đạp trung bình lên được um, 2 cm. bánh xe của Fosan thì luôn luôn to hơn so với dòng xe của Newly nha các bạn Bánh này là bánh nho ni lông Hiện tại thì bánh ni lông thì có thể phù hợp với tất cả các loại uh, mô hình môi trường từ trong nhà lẫn ngoài trời và có thể làm việc được tốt ở trong môi trường ở ngoài trời và những cái nơi mà có nước à, phía bên cạnh chính là phanh xe các bạn có thể đặt cần gạt của phanh xe và phần phía trên thì các bạn có thấy thể thấy là cái càng này chất càng thì có thể uh, kéo dịch vào các bạn có thể kéo dịch từ đây vào đây bằng hàng cơ để có thể nâng hạ các cái loại hàng hóa cần uh, diện tích càng hẹp đây là trục thủy lực của xe Và sau khi mà các bạn đã kéo cao lên đến chiều cao tối đa để sắp xếp hàng hóa Thì hiện tại thì chiếc xe này cao là 1 tấn 2 mét thì có thể ờ, kéo xuống, hạ xuống bằng nút hạ xả van tại đây Việc xả, xả hạ van nhanh hay chậm thì tùy vào công việc và nhu cầu của các bạn nhé Hiện tại thì các dòng xe của bên mình đều có bảo hành 12 tháng Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với cả các bạn về hai chiếc xe của thương hiệu Fosan là xe bán tự động và xe nâng tay cơ